Alo, xin chào tất cả mọi người. À, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với uh, buổi soi cầu kết quả sổ số đối thống miền Bắc. À, bây giờ là 6 giờ 23 phút ngày 18 tháng 9 năm 2021. Và chúc mắt kết quả, Chúc mắt các bạn là kết quả sổ số đối thống có dạng năm số 3 5 3 3 0 đúng không ạ? Đầu 3 đuôi 0 tổng ba tám nằm trong bộ đề 30 và chúng ta hãy điểm qua những con lô hai nháy về hôm nay có hai nháy 78 này 79 này mà đầu 7 ra rất là rực rỡ tất cả mọi người ạ 75 76 77 78 79 đúng không ạ hôm nay chỉ có mỗi uh, 78 79 là hai nháy thôi đấy và những ai đã xem video này thì à, hãy nhớ nhấn like này cảm ơn 30 người đã like này cảm ơn 987 người đã xem đấy mình vừa bây giờ mới à, bắt đầu làm thì uh, người xem rất là ít đấy thì mong mọi người ủng hộ để mình có những cái video tốt nhất cho tất cả mọi người mọi người tham khảo đúng không ạ và những ai ờ, đang xem video thì hãy bình luận này đấy mỗi uh, bình luận mỗi lượt like là uh, một lượt chia sẻ là sự ủng hộ rất là to lớn để cho kênh càng ngày càng phát triển hơn và đưa ra những đường cầu và những con số hay nhất cho tất cả mọi người tham khảo đúng không ạ đấy và bây giờ thì ờ, chúng ta hãy uh, đến với buổi phân tích cầu kèo cho tất cả mọi người đúng không ạ đây ngày mai thì à, chúng ta sẽ bắt con 1331 này ra rất là đẹp này đúng không ạ 1 2 3 4 4 tay hôm nay ngày thứ ba rồi thì à, chúng ta để ý cặp 1331 cho mình đấy và dạ sau là có 1331 đây này thì tôi sẽ ờ, hướng dẫn cho các bạn cái đường cầu này luôn đây để mình ờ, để vẽ ra và chỉ ra cho tất cả mọi người đây phóng to ra được cho tất cả mọi người dễ thấy nhé Legal, velho. Ở đây chúng ta có con 6 này. Và giải đặc biệt này. Giải 3 này. Chờ vậy. Tất cả mọi người chú ý cầu cho mình nhé. Ở đây chúng ta có con 3 này ở đây chúng ta có con 9 ở đây chúng ta có con 4 ở đây chúng ta có con 3 ở đây chúng ta có con 1 Đúng chưa thế bây giờ mình sẽ chỉ lại tất cả mọi người đây chúng ta có con 6 ghép với con 3 này đúng chưa đây chúng ta có con lô 63 đấy đấy chúng ta có con lô 63 này ở đây chúng ta có con 9 chúng ta ghép với con 4 này ăn 94 này 49 này cả cặp này, đúng không ạ thì chúng ta hôm nay sẽ có con 3 và con 1 ở đây thì chúng ta sẽ có sóng thủ lô sóng thủ 1331 131 312 đấy mọi người chú ý cái cầu này cho mình đấy và cầu đề thì à, về phần đề thì chúng ta sẽ có chạm cứng hôm nay thì tôi không có thời gian để à, chia sẻ cầu cho tất cả mọi người và hôm nay tôi chỉ bắt cho các bạn là đề chạm cứng này chạm đề này chạm đề hôm nay chạm 3 chạm 6 chưa? Dạ. Và những con lô và những con đề hay nhất thì uh, tất cả mọi người hãy kết bạn qua số điện thoại hoặc à, Zalo uh, 0348 057 để nhận được con số hay nhất cho tất cả mọi người. Đấy. Và các bạn chú ý cho mình thêm một ừ, cái kép bằng nữa. Chạm 3 6 và kép bằng. Kép bằng cho tất cả mọi người. ghép bằng đấy mọi người chú ý video nhé ghép bằng là mình sẽ chốt ở bên này cho tất cả mọi người đây ngày mai chúng ta sẽ có cặp lô hai số 1331 và chạm đề chạm 3 chạm 6 và lô khung nuôi cho trong hai ngày thì 18 tháng 1 tất cả mọi người nhé và vâng, mọi người có thể chú ý thêm ở đây thì à, có những con số rất là hay mọi người có thể đánh thêm con 44 này đấy 33 và 44 này 55 này đấy ba con đấy nếu mà các bạn à, nuôi lô khung <clears throat> ai trùng máu thì chơi còn không thì à, chúng ta dừng lại mức độ tham khảo thôi tôi cũng không ờ, không phải là thần thánh gì đâu cho nên là ờ, những ai mà đang xem video thì ờ, nhớ ủng hộ mình và cần những con số hay nhất thì nhớ liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0348 057 983 để nhận được những con số hay nhất và cầu kéo tốt nhất cho tất cả mọi người đúng không ạ và lời cuối cùng thì cũng không có gì hơn là xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối sáng thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân Right.